lần đầu lần đầu tiên gặp anh three oh my god stop đêm xong rồi thôi cứ như vậy đi ngập ngừng đinh trao rồi lại vẫn như mọi khi yeah. đến bao lâu anh mới biết ý định oai lại tôi say hà,